và để à, anh em có thể à, biết được ờ, chi tiết công dụng của từng dao và để anh em có thể là biết được ờ, con máy đột dập này sẽ làm được cho những cái hệ nhôm nào thì ờ, sau đây em sẽ đi qua chi tiết công dụng của từng dao để anh em có thể là nắm rõ hơn và con dao này thì về dòng sản phẩm này thì con dao số 1 của nó sẽ đột cho ke nhảy khung cánh Giao số 1 sẽ đột cho ke nhảy cánh hệ 55 vách cạnh BMA, CMA, Euro, vân vân. Giao số 2 đột cho ke nhảy khung bao hệ 55 vách cạnh BMA, CMA à, à, và đột à, cho Việt Pháp 450. Giao số 3 sẽ đột cho ke nhảy khung cánh cửa sổ mở quay sinh Sinfa 55. Giao số 4 đột cho ke nhảy khung cánh cửa lùa Sinfa 55. Giao số 5 đột cho ke nhảy khung cánh cửa đi mở quay sinh pha Sinfa 55 loại 2 hạt nhảy. Cây số 6 sẽ đột cho cây nhảy khung bao, cửa đi, mở quay, sinh pha 55, loại 1 hạt nhảy. Giao số 7 đột lỗ vít ngoài, cây ngang, đá, đáy cửa mở đi. Giao số 7 đột lỗ vít ngoài, cây ngang, đáy cửa đi, mở quay, sinh pha 55. Giao số 8 đột lỗ vít trong, cây ngang, đột lỗ vít trong cây ngang đáy cửa đi mở quay sinh pha 55 giao số 9 đột lỗ bắt lỗ bắt bánh xe cửa lô sinh pha 55 Dao số 10 đột cho ke nhảy khung bao cửa sổ mở quay sinh pha 55 Bên đây là dao số 11 và dao số 12 Dao số 11 sẽ đột cho ke nhảy cửa lùa 3 cây hệ 55 phát cạnh chữ cử chính ngoài và dao ừ, số 12 sẽ đột cho thoát nước ray cao thấp sinh pha 93 à, dao số 13 sẽ đột cho lỗ bắt vít ray trên dưới khung bao sinh pha 93 à, dao số 14 đến dao số 17 sẽ đột cho rãnh rãnh chay, ray, cây sập, so le, cửa lùa 3 chi tiết các hệ 13.5, 17, 19, 21. Dao số 18 sẽ đột cho lỗ vết trong ray dưới cây đứng canh cây đứng trơn, cây móc sinh pha 93. Dao số 19 đột lỗ vết ngoài ray dưới cây đứng trơn. Dao số 20 đột lỗ vết ngoài ray dưới cây đứng móc. Dao số 21 đột đấu trên dưới sinh pha 93, ba cử đột cả hệ cũ và hệ mới. Giao số 22, à, đột lỗ vít trong ngoài cây đứng trơn, móc sinh pha 93 hệ cũ. Giao số 23, đột lỗ vít trong ngoài cây đứng trơn, móc sinh pha 93 hệ mới. Giao số 24, đột thoát nước cửa sổ mở quay sinh pha 55 và 55 vát cạnh. Giao số 25, đột cắt gân đứng khung bao sinh pha 93. à, và trên đây là tổng hợp à, ờ, 25 chức năng của 25 con dao trên à, con máy đột dập à, đa năng đột dập bằng hơi này à, sẽ đột được cho hệ nhôm 55 à, hệ nhôm à, sinh pha 55 sinh pha 93 và à, nhôm Việt Pháp thì đây là hệ thống bình hơi của máy và có tích hợp cả cục xả và giảm thanh để giúp chúng ta làm việc đỡ ồn ào hơn và đường nhập của dòng sản phẩm này thì ờ, nhập ờ, rất là sắc sản ờ, phẩm nhập ra rất là đẹp Và anh em nào muốn biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc là muốn ờ, mua sản phẩm về sử dụng, hãy liên lạc cho em like qua số điện thoại 0787 291 188 và đến với một ờ, trong tổng hai tổng kho của công ty Factor Việt Nam ở tại ờ, khu vực miền Bắc anh em đến bến xe Nghĩa quận Hà Đông thành phố Hà Nội. Ở khu vực miền Nam anh em đến khu du lịch Suối Tiên quận 9 thành phố Hồ Chí Minh để được tham quan test máy và đưa những dòng sản phẩm chất lượng về xưởng của mình. Xin cảm ơn anh em, xin kính chúc anh em sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại